không phải ngẫu nhiên mà dân gian thường gọi danh lợi là bả, cái bả danh lợi kia quả là có sức mê hoặc ghê gớm lắm thay, không có sức mê hoặc thì sao mà gọi là bả cho được. Nhưng nguy hại của nó đâu chỉ là có vậy, đã là bả thì ngoài cuốn hút mê hoặc ra, nó còn có thể độc hại chết người nữa, và nạn nhân của nó hẳn là không ít. Hỏi nhân gian có mấy ai đủ tỉnh táo mà nhận ra mối nguy hại của loại bả hư danh này. Trong chương trình hôm nay, Tâm Linh Cuộc Sống xin gửi đến quý thính giả câu chuyện Phật gia. Qua đó hy vọng phần nào giúp quý thính giả rút ra cho mình bài học để không phạm phải những sai lầm như người phụ nữ trong câu chuyện ngày hôm nay. Chuyện kể lại rằng, ở Ấn Độ thời xưa có một người đàn bà thuộc dòng dõi, bà La Môn tên là Đề Vi. Gia đình bà xưa nay vốn rất giàu có, nô tỳ nuôi trong nhà cũng có đến cả trăm người. Nhưng từ khi chồng bà qua đời thì mức sống dần dần suy sụp. Thật không phải dễ dàng gì cho một góa phụ mà gia cảnh đang lúc suy tàn lại phải đảm đương mọi chi phí trong nhà, nào ăn nào mặc, rồi tiền nuôi gia nhân, tiền sửa sang nhà lớn, vườn tược, chuồng trại ngày này qua ngày khác, năm này sang năm khác. Vì thế Đề Vi vô cùng buồn khổ vì cái họa khó khăn túng bấn luôn luôn đe dọa. Thực ra, để giảm bớt gánh nặng tiền bạc, bà có thể giải tán một phần gia nhân đông đảo và giữ lại một số ít người để làm việc trong nhà. Nhưng bà quả phụ này cho rằng danh dự là điều quan trọng nhất, thể diện là cần thiết nhất, vì thế bà không chịu giải quyết vấn đề bằng cách ấy. Mà còn cách nào khác nữa đâu. Bà nghĩ thà chết chứ không thể mất mặt, nhưng nếu đã chọn cái chết thì cũng phải chết thế nào cho có ý nghĩa. Lúc ấy ở Ấn Độ có một trường phái ngoại đạo cực đoan tuyên truyền rằng Muốn được sung sướng thì phải trả giá bằng sự đau khổ Kiếp này càng đau khổ thì kiếp sau càng hạnh phúc Đề vi nghe được thuyết giáo cực đoan nọ Liền mù quán tin tưởng theo ngay Bà thầm nghĩ không có cái đau đớn nào đối với thân thể con người cho bằng cái đau của sự chết cháy Nên bà quyết định tự thiêu Đề vi toan tính rằng làm như thế bà sẽ có ba điều thuận lợi Thứ nhất là bà đánh đổi cái đau đớn ấy để lấy một kiếp sau sung sướng Thứ hai là một khi chết, rồi bà sẽ không cần phải mệt mỏi đối phó với chuyện kiếm tiền, lo chi phí trong nhà nữa. Và thứ ba là chết để cầu đạo là một cái chết rất vinh dự, thể diện của bà cũng sẽ giữ được vẹn toàn. Ấy là quả phụ đề vi tính toán như thế. Tuy bà rất kín đáo không nói cho ai hay, nhưng một đệ tử của Đức Phật là tôn giả biện tài lại đoán biết được tất cả những gì bà nghĩ trong đầu, nên Ngài đích thân đến nhà bà để giáo hóa. Tôn giả nói với Đề Vi rằng Bà không đảm nhiệm nổi mọi chi phí trong nhà Nên mới muốn tự thiêu tìm cái chết Có phải vậy không? Nhưng làm như thế bà cũng không thoát được trách nhiệm Trái lại càng làm cho nghiệp chướng tăng thêm Ác nghiệp của kiếp trước chưa trả xong mà đã chết đi Thì kiếp sau cũng sẽ phải trả một lần nữa Đồng thời tự đốt cháy thân cũng là tạo tội Bà phải biết tự thiêu là một hành động tự sát và tự sát chính là đại tội. Bà có biết chăng các tội nhân trong địa ngục A Tỳ đêm ngày bị đốt cháy, chỉ trong một ngày đã phải chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần, cứ thế mà bị thiêu đốt mấy chục ngàn năm mới có thể trừ tội. Còn bà bây giờ chỉ tự đốt có một lần mà mong trừ tội thì làm sao được? Đề vi nghe tôn giả nói như thế, thấy rất có lý, nhưng người đang ngủ mê chợt bừng tỉnh, định thưa hỏi tôn giả một câu thì dường như tôn giả đọc được điều bà đang nghĩ ngài nói tiếp bà muốn diệt tội cũng không phải là chuyện khó tất cả mọi việc thiện ác đều do tâm sinh khởi nếu tâm của bà chất chứa những niệm ác thì cũng giống như ánh sáng của mặt trăng bị mây đen che mờ không thể chiếu ra ngoài được chỉ có cách là một lòng làm việc thiện không giữ niệm ác nào trong tâm Lúc ấy chẳng khác nào một cơn gió mát thổi bạc mây đen đi, mặt trăng sẽ lập tức chiếu soi ánh sáng đầy khắp. Làm như thế không những có thể diệt trừ nghiệp chướng, mà kiếp sau cũng sẽ được lợi ích lớn. Địa vi nghe xong rất vui mừng, liền triệu tập tất cả quyến thuộc nô tỳ trong nhà, thỉnh giáo tôn giả. Bạch tôn giả được ngài khai thị và giáo hóa, chúng con rất cảm kích. Kính xin tôn giả dạy cho chúng con làm cách nào để tiêu trừ nghiệp lực và được giải thoát. Tôn giả biện tài nói, nếu muốn diệt tội thì trước hết phải tìm căn nguyên của tội lỗi. Tất cả các tội lỗi đều do danh, lợi và tình tạo ra. Vì thế, bây giờ bà phải tu dứt những chấp trước vào danh, lợi, tình. Rồi tôn giả liền giảng cho bà Đề Vi cùng mọi người nghe ý nghĩa của việc tu luyện và dạy cho họ phải làm sao để buông bỏ những chấp trước của mình hóa giải nghiệp lực của những kiếp trước, làm sao để gieo mầm thiện, tích đại đức, làm sao để phát tâm từ bi. Bà Đề Vi nhận lãnh sự chỉ giáo của Tôn Giả Biện Tài một cách vui mừng. Từ ngày hôm đó về sau, bà chăm chỉ phụng hành theo lời dạy của Phật Pháp, phát nguyện tu dứt danh, lợi, tình, giải thoát tự thân và cứu chúng sinh ra khỏi khổ đau. Vì vậy mà về sau bà chứng đắc được quả vị thánh cái tâm ham danh xưa nay quả là đáng sợ Nó có thể khiến con người ta Từ chỗ tỉnh táo minh triết trở thành kẻ tham vọng bồng chen và hồ đồ chỉ trong nháy mắt Danh lợi cũng như ngọn đuốc đang dần dần cháy Kẻ hám danh thì tựa như con thiêu thân Vì khát khao tỏa sáng mà bất chấp cả sinh mệnh Để lao vào chẳng chút đắn đo suy nghĩ Kết cục của những con thiêu thân nọ ra làm sao trong tình huống này, thiết nghĩ cũng không cần phải bàn thêm nữa. Giống như bà quá phụ đề vi trong câu chuyện, chỉ vì cái danh hảo mà tính đánh đổi cả sinh mệnh, mù quáng u mê coi mất thành được, lấy sinh đổi tử mà vẫn còn cho rằng mình an bài hợp lý. Cũng may đề vi còn nhận được sự điểm hóa từ tôn giả biện tài mà thoát khỏi nguy nan từ trong gan tất. Không phải ngẫu nhiên mà dân gian thường gọi danh lợi là bả, cái bả danh lợi kia quả là có sức mê hoặc ghê gớm lắm thay. Không có sức mê hoặc thì sao mà gọi là bả cho được. Nhưng nguy hại của nó đâu chỉ là có vậy. Đã là bả thì ngoài cuốn hút mê hoặc ra nó còn có thể độc hại chết người nữa và nạn nhân của nó hẳn là không ít. Hỏi nhân gian có mấy ai đủ tỉnh táo mà nhận ra mối nguy hại của loại bả hư danh này. Tiếp theo, Tâm Linh Cuộc Sống xin gửi đến bạn câu chuyện Hậu quả đáng sợ khi nói lời thề độc Xem xong không dám thề thốt tùy tiện Trong Hiền Ngu Kinh của Phật giáo Trong quyển thứ ba Vi Diệu Tỳ Kheo Ni Phẩm Có ghi chép một câu chuyện để người đời sau biết rằng Tùy tiện phát thệ và dục vọng cường thịnh sẽ gặp phải ác quả Vào thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Có một số phụ nữ xuất gia Họ cảm nhận sâu sắc rằng những ham muốn và suy nghĩ tà vậy hỗn loạn xưa kia vẫn còn rất mạnh mẽ. Họ cùng nhau đến xin thỉnh giáo một tỳ kheo ni tên là Vi Diệu. Tỳ kheo ni Vi Diệu trả lời, lòng tham, dục vọng và hành vi của con người giống như ngọn lửa cuồng nộ trên núi, lan rộng và bùng cháy, càng bùng cháy càng mạnh mẽ và bị nó gây tổn thương càng nhiều. Sau đó tỳ kheo ni Vi Diệu kể câu chuyện tiền kiếp của mình, bà đã từng là vợ cả của một ông phú hào. Tuy chồng là Phú Hào nhưng bản thân bà lại không có con. Về sau ông Phú Hào lấy vợ hai đã hạ sinh một bé trai. Vì bà ghen tức tật đố, càng nghĩ lại càng thấy khó chịu đã nảy sinh ý nghĩ xấu xa. Bà đã bí mật giết chết bé. Người vợ thứ hai nhiều lần khóc đến hôn mê vì mất con. Cô cũng biết rằng đây là sự ghen tức tật đố của vợ cả đã ra tay. Tuy nhiên, vợ cả có đánh chết vẫn không chịu nhận Thậm chí còn phát thề độc Nếu ta giết con bà Chồng ta sẽ bị rắn độc cắn chết Con ta sẽ bị đuối nước mà chết Bị sói cắn Ta sẽ ăn thịt con trai mình và bản thân bị chôn sống Cha mẹ trong nhà bị thiêu chết Sau khi vợ cả qua đời Kiếp sau nàng vẫn đầu thai làm nữ nhân Chính là tỳ kheo ni ở kiếp này Những nghiệp ác và thầy độc ở kiếp trước đến kiếp này đều đã ứng nghiệm Kiếp này, vợ cả đầu thai thành vi diệu lớn lên trong một gia đình đẳng cấp quý tộc, dung mạo xinh đẹp. Khi trưởng thành thì gả cho một thiếu gia nổi tiếng thông thái, tài giỏi và có một đứa con. Sau đó, bố mẹ chồng lần lượt qua đời. Khi mang thai đứa con thứ hai, cô nói với chồng, bây giờ em đang mang thai, sắp đến kỳ sinh nở, không có mẹ chồng chăm sóc, em phải về nhà mẹ đẻ sẽ an toàn hơn. Người chồng nói, được. Thế là hai vợ chồng thu dọn đồ đạc lên đường, dắt theo đứa con lớn lên đường về nhà bố mẹ vợ. Dọc đường Vi Diệu đã sinh hạ đứa con, đứa trẻ sinh ra ở một nơi rất bẩn thỉu, mùi máu tanh đã dẫn dụ rắn độc đến cắn chết chồng. Cô, bất lực, không còn cách nào đành phải chịu đựng đau buồn, cõng đứa lớn trên lưng và bồng đứa nhỏ đi về phía trước. Đi được một lúc, một con sông lớn chạy ngang qua giữa nơi hoang vắng mênh mông, nước dâng cao trắng ngang đường. Vi Diệu đặt đứa con lớn bên sông, bồng đứa con nhỏ sang sông. Sau đó, cô đặt đứa con nhỏ xuống để quay lại cổng đứa con lớn. Đứa con lớn trông thấy mẹ liền nhảy xuống nước để đón mẹ. Lúc này có con sóng ập đến, đứa con trai lớn bị sóng nhấn chìm mất tích. Khi quay lại xem đứa con nhỏ, đứa bé đã bị sói ăn thịt. Mất con, Vi Diệu đâu buồn muốn chết, không biết làm thế nào cô đành buồn bã bơ vơ một mình đi về nhà mẹ đẻ. Không ngờ gia đình nhà mẹ đẻ bốc cháy dữ dội, cả nhà bị thiêu rụi, không còn ai sống sót. Không còn cách nào khác cô tái giá. Một đêm nọ, người chồng đi nhậu về say khước, nhưng do phi Diệu vừa mới sinh nên không đi ra mở cửa được. Người chồng điên cuồng phá cửa xông vào nhà, quăng chết đứa con trai mới sinh, rồi đem chiên dầu và ép cô ăn. Vi Diệu không mở miệng, anh ta đánh cô đến chết đi sống lại. Không còn cách nào khác, cô đành phải ăn. Sau những chuyện này, cô càng nghĩ lại càng thấy chua xót. Không lâu sau, cô bỏ trốn đến một quốc gia tên là Ba La Nại. Cô tựa vào gốc cây ven đường, nghỉ ngơi bên ngoài thành Ba La Nại. Lúc bấy giờ, có một vị trưởng giả rất quyền thế ở nước này, con dâu của ông ta không may qua đời, con trai ông luôn đi ra ngoài thành, để làm lễ tế người vợ đã mất. Hôm đó, anh ta tình cờ phát hiện ra Vi Diệu nên đã hỏi cô là người ở đâu. Vi Diệu cũng đã kể tất cả những chuyện của mình. Anh rất thông cảm cho cô. Sau đó không lâu, Vi Diệu kết hôn với anh. Đáng tiếc duyên lành chẳng kéo dài, chẳng bao lâu, người con trai của trưởng giả mắc bệnh nặng rồi qua đời. Theo phong tục của người Ba La Nại, Vi Diệu phải bị chôn cùng Thế là vi diệu trở thành đồ tùy tán, bị chôn cùng trong mộ. Ngay trong đêm, một nhóm trộm mộ đã đào mộ lên, cô được cứu sống. Tên cầm đầu thấy vi diệu rất đoan trang nên đã lấy cô làm vợ. Sau một thời gian ngắn thì tên cầm đầu này bị bắt và bị chém đầu. Theo phong tục dân gian, vi diệu lại bị chôn sống lần hai. Kỳ lạ là ba ngày sau, chó hoang và sói đến đào mộ ăn xác, cô lại một lần nữa được cứu. Sau khi trải qua một loạt khổ nạn này, Vi Diệu đã phát thệ muốn đến chỗ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất gia. Vì vậy, cô đã tìm gặp Đức Phật Thích Ca, khóc lóc kể về những gì đã xảy ra và thú nhận mọi tội lỗi trong quá khứ, mong được Đức Phật thương xót. Được sự đồng ý của Đức Phật Thích Ca, Vi Diệu đã cạo đầu xuất gia, tinh tấn tu hành và sau rất nhiều gian khổ, cuối cùng cô đã đạt được quả vị La Hán và biết được tội lỗi mình ở kiếp trước. Tỳ Kheo Ni Vi Diệu đã kể lại cho các ni sư nghe tất cả những trải nghiệm ở kiếp trước và kiếp này. Các ni sư nghe xong đều sợ run lẩy bẩy và hiểu được tham lam dục vọng giống như đốm lửa cháy rừng, nếu không sớm dập tắt hậu quả khôn lường. Phạm những ai chưa từng nghe chính pháp thì giống như sống trong nhà ngục khổ sở. Kể từ đó, các ni sư đã cùng nhau nỗ lực và tu tập một cách tinh tấn hơn. Đọc xong câu chuyện của tỳ kheo ni vi diệu thật sự khiến người ta cảm thấy quả báo và lời thầy đọc thật kinh khủng. Hãy nhìn trong cuộc sống hiện thực, có những người rõ ràng đã làm việc xấu, nhưng không những không thừa nhận, họ lại thề độc để chứng minh mình vô tội. Con người khi làm điều ác thì sẽ tạo nghiệp và cuối cùng sẽ bị quả báo. Nếu thực sự không làm gì xấu thì sẽ không có nghiệp lực đó và cũng sẽ không bị quả báo. Nếu muốn che giấu tội lỗi của mình bằng cách thề độc, rất có thể sau này sẽ phải chịu hết tất cả những hình phạt theo đúng những lời thề đó. Có người cho rằng lời thề chỉ là hình thức nhưng thực tế không phải vậy. Trong vũ trụ thực sự có tồn tại Phật đạo thần, khi con người thề, thực sự sẽ có thần lắng nghe. Các vị thần Phật ghi chép lại mọi thứ mà con người làm.